mấy gì phải đi kêu mình đi tìm giống như uh, giống như đi hốc cốt vậy đó dạ, ờ, phải biết à, biết chỗ là người ừ. chỉ chỉ điểm phải đi ờ, bao nhiêu ờ, khu rừng bao nhiêu tỉnh, dạ, dạ, bao dạ. nhiêu thành phố dạ, vâng. đúng chỗ chứ phải không mà mình biết được đâu trời ơi đây nè rất là nổ có tư thế chứ kẹt này đúng mình chỉ chỉ vì chỉ mình mới đi được mới đi được tự nhiên mình tìm được ừ, ừ. nhưng mà mở mắt Ừ. hay quá đó ra đang quay nè đây là bạch long đây là hắc long ừ. <laughs> wow hay quá nhìn rất là có hồn quá dạ quá có hồn anh nhìn lên là hiểu liền luôn dạ ờ, đẹp quá đây là ừ.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 nó sẽ nhìn về nhiều lắm nhưng mà ở sau lưng nó rất là pressure nó rất là đẩy đi về uh ừ -huh. nhưng mà kiệt gì chuyện cá nhân thì không có về được với lại chị cũng không có ham tiền làm giàu gì nữa kiệt ở đây kiệt đủ rồi năm lấy năm mười triệu của hãng này làm từ thiện thôi còn ở đây thì giao cho con cái cho nó lo từ năm 2014 Kiệt đã không còn là CEO president nữa uh-huh.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 ba chục năm sau trung cộng nhập chứ đi tới mỗi cái máy mà người nhìn thấy đó ờ, trị giá của nó trên một triệu la là doanh nghiệp gần như là nơi nào mình cũng thấy cả là cũng vậy về thời diện tích ở trong cái ờ, wow. này cũng vậy quá lớn khởi nghiệp à, khởi nghiệp là cái máy này ok máy khởi nghiệp là đầu tiên á ngày xưa mình mua để mà bắt đầu 10 ờ, ngàn đô la đó hả ừ không để đây chơi vậy <laughs> à. bây giờ coi như là máy trải nghiệm để để ờ, kỷ niệm ok bây giờ nó còn có cũng còn cũng còn ok quý vị thấy một ảnh đang có những cái à, công việc làm với lại tích có thể thấy được uh, à, 140 ngàn square phép của anh Ồ ờ.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 Ok. Chứ còn Mỹ này là hết labor. <laughs> đó mấy cái này mấy mấy hãng tiện khác đâu có làm được dạ những hãng tiện khác chứ làm đồ bình thường nó bỏ lỗ rồi này nọ còn mấy cái này nó có một cái kỹ thuật rất là cao cấp là việc là người được nó train được huấn luyện đàng hoàng được certified chứ người ta cứ nghĩ là hãng tiện thằng nào cũng giống nhau nó không phải dạ. bây giờ <laughs> <laughs> à. cô rồi đi xe cô anh ấy anh cho chùa hết hả bán tới rồi xe cô lắm hả chữ tay nha chữ tay á quá wow. trời ơi lớn hãng quá trời chú chị chị cái phòng này em sẽ đắp không có tốn 2 triệu bạc một cái máy đó là bảy tám trăm ngàn kìa.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 Chứng kiến uh, những hình ảnh như, <laughs> như thế này thực sự mà nói là ờ, cũng khó mà hình dung được à, một người vũ Việt Nam ở trên uh, số người lại thành công đến như vậy.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 ờ, đây cũng là một niềm tự hào của người ờ, Việt đúng rồi đó là một niềm dạ. tự hào của người Việt Nam mình cái là cái người mà thành công ở trên dạ. nước Mỹ á dạ vâng yeah.